Nhận định, dự đoán Thái Lan Gesut Indonesia 19 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 1, ngày đăng quang trực trở. Thái Lan sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 1. Thầy trò huấn luyện viên Mano Bonkin chỉ còn cách danh hiệu vô địch thứ 6 trong lịch sử đúng 90 phút nữa. Thái Lan và Việt Nam quá mạnh so với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, bán kết AFF Cup 2020 giữa hai đối thủ này chẳng khác nào trận chung kết sớm. Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu lượt về với Việt Nam và đó cũng là lần hiếm hoi trong lịch sử AFF Cup. Đàn giao chiến phải chơi phòng ngự chủ động với năm hậu vệ. Vượt qua đối thủ lớn nhất trong khu vực ở bán kết, Thái Lan không còn trở ngại nào đáng gờm trên con đường tiến đến danh hiệu vô địch. Ở trận chung kết lượt đi gặp Indonesia, Thái Lan mở tỷ số ngay từ phút thứ hai do công của đội trưởng Chanathip. Những phút sau đó, thầy trò huấn luyện viên Mano Bonkin đã ghi thêm 3 bàn thắng để giành chiến thắng 4-0 trong trận lượt đi, qua đó chạm một tay lên chức vô địch. Indonesia đã có màn thể hiện rất ấn tượng ở giải đấu năm nay với đội hình toàn những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, điểm yếu của đội bóng xứ dạng đạo chính là kinh nghiệm. Họ thi đấu quá non nớt và bỏ lỡ cơ hội ở những tình huống rất ngon ăn. Trong bối cảnh bị dẫn trước 4 bàn sau lượt đi, Indonesia sẽ đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi trong trận lượt về. Mục tiêu khả dĩ nhất với thầy trò ông Sinte Eom là tìm kiếm một trận thắng danh dự. Nhưng Thái Lan chắc chắn sẽ không muốn ngày đăng quang kém vui. Và với chênh lệch đẳng cấp hiện tại, Indonesia rất khó xuyên thủng mảnh lưới của Thái Lan. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mano Bonkin sẽ đón những trụ cột trở lại ở trận lượt về và nhiều khả năng sẽ sử dụng những cầu thủ này để tạo điều kiện cho mọi cầu thủ trong đội hình đều được. Trải nghiệm trận chung kết, Indonesia không còn gì để mất, trong khi Thái Lan đã ở cách biệt an toàn. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á kỳ vọng vào một trận đấu tấn công mãn nhãn để chia tay AFF Cup 2020. Đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Indonesia tiếp tục cọ sát để chuẩn bị cho SEA Games sắp được tổ chức tại Việt Nam. Thành tích đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, Thái Lan thắng 4 trận, hòa 1 trận, ghi được 15 bàn và thủng lưới 4 bàn trước Indonesia. Trong 5 trận gần đây, Thái Lan thắng 4 trận và hòa 1 trận, ghi được 10 bàn và thủng lưới duy nhất một bàn. Nếu Thái Lan vô địch, đây sẽ là danh hiệu AFF Cup lần thứ 6 của họ, trong khi Indonesia có lần về nhì thứ 6 trong lịch sử. Thông tin lực lượng, Thái Lan mất thủ thành chắc chai vì chấn thương. Trong khi đó, Indonesia có đội hình mạnh nhất, dự đoán kết quả Thái Lan 3-0 Indonesia. Đàn em ông Bắc quyết thắng Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2020. Tôi tin chúng tôi có thể chiến thắng Thái Lan, huấn luyện viên Sinte Eom của Indonesia nói trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020. Trước trận chung kết lượt về 19 giờ 30 phút hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2022, sân vận động quốc gia Singapore, Indonesia gặp bất lợi lớn khi để thua 0-4 ở lượt đi. Đây là tỷ số đậm nhất trong lịch sử chung kết AFF Cup và chưa đội bóng nào có thể ngược dòng thành công với khoảng cách này ở vòng loại knockout Ngược dòng trước Thái Lan lúc này có vẻ như là chuyện không tưởng. Huấn luyện viên Sinte Eom của Indonesia từng thừa nhận sau trận thua ở lượt đi. Thế nhưng trước trận lượt về, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gián tiếp giúp học trò thêm tự tin về phát biểu. Tôi tin Indonesia có thể chiến thắng Thái Lan. Theo ông Sinh, lý do Indonesia thua đậm ở lượt đi do cầu thủ còn trẻ và tâm lý thi đấu quá căng thẳng. Tuy nhiên mọi thứ sẽ được khắc phục ở lượt về và Indonesia có thể giành chiến thắng. Thái Lan đang hướng tới chức vô địch thứ 6 trong lịch sử. Trong khi Indonesia đứng trước nguy cơ lần thứ sáu thất bại ở chung kết một kỳ AFF Cup và chưa có chức vô địch đầu tiên. Ở AFF Cup 2020, huấn luyện viên Shin Tae-yong là chiến lược gia tên tuổi nhất khi từng dẫn đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dự World Cup 2018. Xếp sau là huấn luyện viên Park Hang-seo, người từng cùng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002 trong vai trò trợ lý huấn luyện viên. Tuy nhiên lúc này, huấn luyện viên người Đức gốc Brazil Mano Bonkin, người mới lần đầu dẫn dắt một đội tuyển quốc gia là Thái Lan, mới là ứng viên số 1 cho chiếc cúp vô địch giải. Nữ trưởng đoàn Thái Lan thuê chuyên cơ trước cúp vô địch, nữ tỷ phú trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nufa Sam còn gọi là Madame Bang, bỏ tiền túi thuê chuyên cơ đưa đội bóng xứ chùa chàng. gây nước cùng danh hiệu vô địch AFF Cup 2020, theo Siam Bot, Madam Bang đã đặt thuê chuyên cơ để chở đội tuyển Thái Lan về nước vào ngày 2 tháng 1 năm 2022. Một ngày sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 với Indonesia, ở lượt đi, đội bóng của huấn luyện viên Mano Bonkin đã hạ đối thủ tới 4-0 và cầm chắc chức vô địch trong tay. Không chỉ có cách biệt quá lớn, đội tuyển Thái Lan còn có trình độ vượt trội so với Indonesia. Đó là lý do giới chuyên môn nhận định sẽ không có bất ngờ nào xảy ra sau trận lượt về vào tối mùng 1 tháng 1 năm 2022. Việc thuê chuyên cơ không chỉ để trước cướp hoành tráng, mà chủ yếu giúp các thành viên đội tuyển Thái Lan về nước thuận tiện và nhanh chóng hơn. Trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế tại Singapore đang bị hạn chế vì dịch COVID-19, việc Thái Lan đăng quang lần thứ 6 ở đấu trường AFF Cup có dấu ấn không nhỏ của bà Nuva Lam Sam. Nữ tỷ phú này không tiếc tiền đưa huấn luyện viên Bon Kinh trở lại Thái Lan dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Bà cũng luôn biết cách tạo động lực cho các cầu thủ ra sân với quyết tâm cao nhất bằng những phần thưởng có giá trị lớn. Madame Ban từng trao tặng hàng loạt món hàng xa xỉ cho các cầu thủ Thái Lan như iPhone 13 hay đồng hồ Rolex trước trận bán kết lượt đi aff Cup 2 2020 với đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó là những khoản thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng nếu đội bóng này vô địch giải. Cảm ơn các bạn lắng nghe thông tin. Hãy đăng ký kênh để có tin tức mới nhất.